Con chào các cô các bác Con tên là Hạnh An Con chào các cô các bác ạ Con tên là Ngọc An Và hôm nay bọn con sẽ giới thiệu sản phẩm uh, kẹo uh, à, Macca Caramel của nhà con Maca Caramel có một cái tên khác là Macadamia Amber Loại macadamia này sẽ được phủ một lớp caramel mỏng tuy mỏng nhưng khi ta ăn vào ta sẽ cảm thấy như được phủ rất nhiều lớp caramel này ngon ngọt và được làm từ rất nhiều loại đường khác nhau cả các ừ, kẹo giòn ngọt nhưng mà không có bị béo và uh, quan trọng nhất là không có bị dính răng maca maca ừ, này được bán ở quán vua tàu phở và có thể lên uh, trang facebook của mẹ con cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe xin chào và tạm biệt ờ, các bạn